À, thị trường à, giảm điểm, cơ hội hay là rủi ro với chúng ta? À, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói các bước để chúng ta biết rằng là thị trường giảm điểm thì đây là cơ hội hay là rủi ro với chúng ta. Và nếu chúng ta biết những cái đặc điểm của cơ hội hay rủi ro trong quá trình đầu tư thì tôi tin chắc rằng là với tất cả các anh chị em khi mà tham gia thị trường chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền hoặc là chúng ta có thể rút ra thị trường một cách nhanh chóng ở đây là một chương trình đặc biệt dành cho tất cả những bạn đã theo dõi Dũng trong suốt thời gian vừa qua các bạn biết rằng là trong thời gian vừa qua thì tin chắc rằng là có rất nhiều các bạn khi mà đã theo dõi Dũng một thời gian đủ dài thì các bạn cũng nghĩ là kiếm được một khoản lợi nhuận khá khá đúng không bao nhiêu các bạn đã thấy rằng thị trường kể cả giảm điểm mà các bạn vẫn kiếm một khoản lợi nhuận khá khá thì comment cho Dũng số 1 đúng không ạ Hello bao nhiêu bạn đã kiếm được lợi nhuận khi thị trường giảm điểm hoặc là thị trường nó vẫn đi ngang nó không có biến động mà chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận thì chúng ta có thể comment cho Dũng số 1 chúng ta được không comment số 1 ạ comment số 1 để chúng ta thấy rằng là có phải là chúng ta luôn luôn tìm ra những cái cơ hội trong một xu hướng đầu tư đúng không thế thì quan trọng là chúng ta cần phải biết rằng thị trường nó đang tiêu cực hay đang tích cực nó đang ở đâu trong mỗi chu kỳ có lúc bên thị trường nó tăng ầm ầm ra đúng không thì chúng ta lại bán ra trong khi đó gì ạ à, có lúc mà thị trường nó nghi ngờ chúng ta cũng chả biết ra là cần phải làm gì nên chính vì vậy thì những cái video như này Dũng tin chắc sẽ giúp chúng ta có thể có góc nhìn để chúng ta có cái gì ạ à, có có cái tự tin trong đầu tư của mình à, ok và Dũng nhìn thấy rất nhiều các bạn đã thấy rằng là đã có lợi nhuận khi mà thị trường giảm điểm đúng không ạ à, thì rõ ràng là tại sao chúng ta lại có lợi nhuận chúng ta biết rằng trên thị trường có bao nhiêu cổ phiếu có bao nhiêu cổ phiếu tăng có bao nhiêu cổ phiếu giảm à, tại sao chúng ta lại thấy có những cổ phiếu chúng ta tăng mạnh như vậy bao nhiêu bạn đã hôm nay đã chốt cái lợi nhuận của S 99 ạ à? hay là chúng ta đã vẫn có mua được cổ phiếu được S 99 đúng không chúng ta thấy rằng cổ phiếu S 99 nó hôm nay là tăng rất là mạnh và hôm nay làm sao nó lại có cái đợt điều chỉnh à, thế thì cái vấn đề ở đây không phải là nói để chúng ta uh, mang tính chất là là là về cơ bản là chúng ta có cái niềm tin để chúng hiểu được là dù thị trường có giảm dù thị trường nó biến động nó không như mong muốn nhưng với gì ạ à, với sự hiểu biết của chúng ta đúng không với sự hiểu biết chúng ta thì chúng ta vẫn có thể kiếm được những lợi nhuận đúng không kiếm lợi nhuận trong những lúc mà chúng ta đầu tư thành công trong những lúc mà thị trường biến động mạnh như này ok à, lợi nhuận có thể một số các bạn sẽ thấy rằng là lợi nhuận có bị giảm nhưng quan trọng chúng ta nhìn về chung cuộc chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu nào nhìn về chung cuộc chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu nào nhìn chung cuộc chúng ta thấy rằng là chúng ta liệu cái cơ hội của chúng ta còn nữa hay không thì trước khi mà chúng ta nói về cái phân tích ở ờ, khoảng độ hôm nay chúng ta sẽ có khoảng độ 30 phút để phân tích trong cái buổi tối ngày hôm nay bởi vì thứ nhất là trong tối hôm nay Dũng có một chương trình đào tạo uh, về khóa vô địch thì nếu bạn nào là học viên thì tối nay chúng ta sẽ chuẩn bị vào trong khoảng 8 giờ 30 thế để để chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian nữa đúng không không mất nhiều thời gian nữa thì chúng ta gì ạ à, chúng ta sẽ à, nói luôn về cái diễn biến của thị trường trong này à, ờ, bao nhiêu bạn đã thấy rằng là cái phiên hôm qua Dũng nó nói là cái việc mà thị trường khả năng bị giảm là điều có thể xảy ra và Dũng cũng chia sẻ là những cái đợt mà thị trường nó giảm một cách đột ngột như này và rất nhiều phần 99% các công ty chứng khoán người ta nói là thị trường đang rất xấu à, cái buổi hôm qua nếu các bạn nghe rõ được bạn biết được thì các bạn có thể comment được không ạ các bạn có thể comment được không ạ tức là những cái dự báo những cái mà kịch bản xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua chia sẻ tối hôm qua nếu các bạn nghe và biết được hiểu rõ được cái phần tối hôm qua chúng chia sẻ thì hãy comment để chúng ta hiểu đúng không ạ hãy comment ạ hãy comment tại vì Dũng muốn là chúng ta nếu chúng ta hiểu cái buổi tối hôm qua Dũng có chia sẻ là thị trường có thể giảm nhưng vấn đề ở đây là chúng ta lựa chọn cổ phiếu đúng không chúng ta lựa chọn cổ phiếu chứ không phải chúng ta lựa chọn thị trường bởi vì trong lúc thị trường như này hôm qua chúng ta cũng nói rằng là với cái việc mà chúng ta nghi ngờ trong giai đoạn này thì thị trường có nhiều khả năng là nó chưa kết thúc thì bây giờ nó chưa kết thúc mà hôm nay lại giảm mạnh như vậy thì thực sự nó có gì ạ có nguy hiểm với chúng ta hay không Đó, có nguy hiểm chúng ta hay không thì trước khi mà chúng ta dành thời gian để phân tích thị trường hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là thời gian vừa qua mọi người đang nói về Bitcoin vậy Bitcoin đã đạt đỉnh hay chưa câu chuyện nó lại tiếp tục diễn ra Bitcoin nó đạt đỉnh hay chưa theo các bạn nếu nhìn ở đây thì Bitcoin đã đạt đỉnh, đạt đỉnh hay chưa hay là chỉ một ông no mớt ông nói hay Bill Gates nói thì Bitcoin đạt đỉnh hoặc là nó biến động quá mạnh câu hỏi đặt ra là liệu Bitcoin đạt đỉnh hay chưa đấy câu chuyện mà chúng ta có thể uh, phải phân tích trong cái buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là Bitcoin đạt đỉnh hay chưa thế thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy rằng là những cái gì mà Dũng chia sẻ ở đây xem là chúng ta trong cái hàng hóa trong tiền tệ đúng không trong nhiều thứ khác nữa thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là bitcoin nó đang ở đâu trong chu kỳ thế thì dù các bạn có đầu tư bitcoin hay là đầu tư bất cứ một cái ờ, sản phẩm nào đó thì chúng ta cần phải hiểu rõ được là mọi thứ nó diễn ra như thế nào thì trước khi mà Dũng chia sẻ với chị quý vị các bạn thì các bạn sẽ thấy rằng là một là trong bất cứ hàng hóa trong bất cứ một lĩnh vực nào đó thì khi mà tăng nó tăng thành hai nhịp các bạn nhá Dũng sẽ phân tích thành hai nhịp để các bạn có thể hiểu rõ rằng là dù là chúng ta phân tích về Bitcoin hay phân tích về bất cứ cái điều gì thì nó cũng sẽ có hai nhịp nhịp đầu tiên chúng ta thấy là Bitcoin từ một cái nền nền là sử trong kể cả các bạn học các chương trình của Dũng thì đây là điểm mua trong Bitcoin rất là tốt đó là khoảng lúc đó là khoảng độ giá của 2.000 và sau khi Bitcoin lên tạo đỉnh đây chúng ta nhìn tạo đỉnh phía trên này thì những cái đợt giảm thì chúng ta cũng thấy là cái điểm sau của Bitcoin đây là những cái điểm mà chúng ta gọi là một cái nhịp tăng tiếp theo thường thì Bitcoin hay là bất cứ một sản phẩm nào đó thì nó có hai nhịp nhịp tăng thứ nhất là tăng rất là mạnh và thường nhịp tăng này này nó sẽ tạo ra một cái hưng phấn rất là lớn với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta sau cái nhịp tăng này Bitcoin bắt đầu đi vào ổn định đặc biệt là chúng ta thấy là những nhịp giảm với khối lượng nhỏ hơn ở trong những nhịp này vì chúng ta biết rằng là khi mà nhịp giảm với khối lượng nhỏ hơn kể cả trong đầu tư chứng khoán nó là quá trình tích lũy của các tổ chức nào đó chúng ta không biết thế thì khi mà quá trình tích lũy này và nó bước vào một chu kỳ tăng rất là mạnh đây chúng ta gọi là vượt đỉnh SE SO W4 thì quá trình tăng tốc ở đây cái điều gì mà chúng ta đang thấy diễn ra quá trình tăng tốc trong cái giai đoạn vừa qua chúng ta thấy cái điều gì ạ chúng ta nhìn này tăng tốc trong giai đoạn vừa, vừa qua điều gì đang diễn ra đó là tăng không có khối lượng chúng ta nhìn này tức là cái tổ chức khi người ta vào tăng không có cái nhiều khối lượng tạo ra cái vùng này đây là một trong những đặc tính để chúng nó biết là cái này chúng ta gọi là thiếu cầu anh chị em có hiểu không đây là thiếu cầu nếu anh chị em hiểu nắm rõ được thì có thể comment tức là khi mà quá trình tăng mà thiếu cầu thì đấy là cái góc độ rủi ro khá lớn có thể chúng ta sẽ xem lại một số các cổ phiếu khi mà cổ phiếu như là cổ phiếu um, uh, à, SHB hoặc là một dài cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi anh chị em có hiểu điều này không ạ để chúng ta sẽ thấy rằng là dù là Bitcoin hay là có phải là thông tin mà nó chúng ta nhìn thấy trên thị trường nó diễn ra không nó khác bitcoin không thì những cái này nó là nó dựa trên phân tích của VNA Dũng thời điểm này thì Dũng cũng chưa biết là nó kết thúc chu kỳ hay không nhưng mà chúng ta sẽ phân tích để chúng ta có thể nhìn về góc độ nào đó thì cái khả năng xu hướng của Bitcoin nó tốt hay không thì chúng ta có thể phân tích dựa vào những cái tín hiệu thế thì ở đây chúng ta thấy là cái việc mà cái giá của Bitcoin khi nó tăng và nó tạo ra đây là một cái quá trình rung lắc rất là mạnh khối lượng lớn như này nó cho chúng ta biết rằng Bitcoin đang tạo ra cái đường đỉnh ngắn hạn khi mà tạo ra vùng đảo đỉnh ngắn hạn này thì nó sẽ có đợt hồi phục nhưng để vượt qua 5.660 ở trận này thực sự nó là một cái thử thách rất là lớn khi mà chúng ta một cái, cái trạng thái là khi mà quá trình mà chúng ta gọi là quá mua ở cái giai đoạn hai của một chu kỳ này thì cái việc mà nó sẽ có sự rung lắc ở trên cái vùng 52 đến 56 57 này rất là lớn nếu nhé, chúng ta gọi là có một câu chuyện là nếu quá trình rung lắc ở vùng này này nó vượt lên khối lượng thấp thì khả năng chu kỳ đây là kết thúc là khá cao các bạn nhá tại vì những cái đợt này này nếu bình thường chúng ta có coi cái những đợt này là fo tức là chúng tôi là BC ấy, trong cái quá trình big, big boy tức là trong quá trình mà VNA gọi là BC là quá trình tăng tốc rất mạnh thì cái việc mà giảm sâu gặp cái vùng hỗ trợ này đúng không với khối lượng lớn những cái giảm sâu khối lượng lớn như này chúng ta gọi là SOW tức là quá trình phân phối rất là mạnh của dòng tiền lớn bắt đầu bán ra đây chúng ta gọi là phân phối rất là mạnh dòng tiền của lớn bắt đầu khi nó gặp cái vùng hỗ trợ này thì nó có nhiều khả năng hồi phục để test lại cái đỉnh này các bạn nhỉ nhiều khả năng hồi phục để test lại cái đỉnh này để vượt qua cái đỉnh này thì nó sẽ có một cái thời gian rung lắc hay là cái quá trình tích lũy ở đây rất là dài trước khi có đi tiếp nhưng nếu cái việc mà nó lên đến cái vùng đỉnh này khối lượng nhỏ và hoặc nó xảy ra những cái quá trình áp thớt các bạn nhớ nhà Dũng tại vì cái này là một số cái chuyên ngành các bạn cũng biết được áp thớt tức là gì ạ à? đầu phiên tăng cuối phiên giảm áp thấp ở trên cái vùng 56 7 thì cái khả năng thị trường sẽ kết thúc ở trong cái đoạn này đúng không để kết thúc đoạn này thì nó sẽ có rất nhiều cái kịch bản đây nhưng về cơ bản thì chúng ta thấy là những cái kịch bản Bitcoin ở đây đang là gì ạ à? nó đang là không tích cực nha về cơ bản là không tích cực các bạn có thể hiểu rõ cái vùng này chưa tức là chúng biết rằng là sẽ có rất nhiều bạn chưa bạn sẽ thấy rằng là ở trong đầu tư dù là các bạn đầu tư mảng tài chính nào trong nữa thì hôm nay tại vì Dũng chia sẻ ở đây không phải là Dũng đầu tư Bitcoin tại vì Dũng chưa không đầu tư Bitcoin tại vì cái mảng đấy là pháp luật nó không cho nên Dũng cũng không đầu tư cái mảng đấy để về cơ bản nó như vậy cái thứ hai là Dũng cũng không phải chia sẻ để đây để mà anh em đầu tư Bitcoin hay là không Bitcoin mà quan trọng là Dũng chia sẻ đây để cho anh em biết rằng là dù là Bitcoin hay là bất cứ một cái gì ở lĩnh vực khác thì vận động nó dẫn giống nhau hay là tới đây Dũng sẽ chia sẻ những cái những bạn nào mà xem về hàng hóa bạn nào đã đầu tư về hàng hóa đầu tư về như là ngô đầu tư lúa mì đầu tư vào một số sản phẩm khác thì là comment ở đây được không ạ nếu bạn nào đã đang đầu tư vào các sản phẩm hàng hóa hay đầu tư ờ, lúa mì ngô về các sản phẩm khác thì có thể comment ở đây để Dũng chứng minh cho các bạn là dù các bạn đầu tư bất cứ sản phẩm gì dù các bạn đầu tư bất cứ cái lĩnh vực gì thì nó đều có những cái quy luật đều có những cái gì ạ nó có những cái biến động giống nhau nên chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta hiểu rõ được cái quy luật đầu tiên chúng ta phải nắm rõ quy luật khi mà chúng ta nắm rõ được quy luật nhá hiểu rõ quy luật thì chúng ta sẽ đấy nắm rõ được diện nguyên lý hoạt động của nó khi mà chúng ta nắm rõ được nguyên lý hoạt động của nó thì chúng ta phải cần phải gì ạ chúng ta cần phải nắm rõ được quy trình từ nắm rõ nguyên lý chúng ta nắm rõ quy trình từ nắm rõ quy trình thì chúng ta mới có checklist từ checklist thì chúng ta mới có quy tắc hành động nếu anh chị em có thể xem hôm qua là khi mà Dũng chia sẻ thì anh chị em sẽ thấy rằng là giờ dạ, chúng ta thấy rằng là mọi thứ Dũng đưa ra nếu chúng để ý một chút thì gần như nó đã có những cái, cái Dũng đã đưa ra là hôm qua bao nhiêu anh chị em thấy rằng là uh, chúng ta đang nghi ngờ về thị trường thì khi mà chúng ta đang nghi ngờ thì hôm nay thị trường nó giảm nếu chẳng hạn chúng ta nghi ngờ thị trường xấu hôm nay giảm chúng ta bán không ạ câu hỏi nhé về tâm lý nhé nếu chúng ta đang nghĩ thị trường nó xấu đó, nghĩ thị trường xấu thì nghi ngờ chúng ta bán đó. thì chúng ta bán không tức chúng ta đang thấy rằng thị trường đang xấu tự nhiên mà hôm nay thị trường nó giảm chúng ta bán không chúng ta comment một cách ở ờ, một cách khách quan nhé đừng có đừng có uh, comment theo kiểu như hôm nay Dũng nói rồi và chúng ta hãy comment một cách khách quan nhất nếu tâm lý chúng ta đã nghi ngờ thì khi mà thị trường giảm chúng ta bán không chúng ta bán tháo bán vội bán vàng không đấy là một cái tâm lý rất bình thường bởi vì cái này nó nằm trong cái kịch bản mà chúng ta đưa ra nên chính vì vậy cái việc bán tháo nó là chuyện đương nhiên phải xảy ra việc bán tại vì nó gì? chúng ta nghi ngờ khả năng thị trường đạt đỉnh nên cái việc nghi ngờ bán nó sẽ diễn ra các bạn hiểu không ạ thế thì hôm qua dũng có nói là dũng phân tích một cái kịch bản đó là gì ạ kịch bản đó là các cổ phiếu như là acb đúng không acb một số cổ phiếu khác có dòng tiền lớn chứng tỏ dòng tiền của các tổ chức vàng vậy điều gì đang mẫu thuẫn ở vùng này thế thì khi mà chúng ta theo dõi các kịch bản mà dũng chia sẻ thì các bạn nên nhớ cho dũng này này dũng chia sỏi sẻ các kịch bản mà dũng chia sẻ thì cái việc đấy là cái việc mà anh chị em biết đó là gì ạ đó là Dũng nói rằng là những cái cổ phiếu mạnh nhất chúng ta nói cổ phiếu riêng lẻ là những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất là những cổ phiếu chúng ta quan tâm đặc biệt tuần này Dũng không nói tất cả các cổ phiếu nhưng chúng ta chỉ cần quan tâm đến những cái cổ phiếu riêng lẻ và tối hôm qua nếu các bạn để ý một chút thì à, các bạn có thể comment một vài cổ phiếu Dũng đưa ra đó là cổ phiếu gì được không ạ để xem chúng ta biết rằng là mọi thứ nó không phải là chúng ta có thể đo lường được trước chúng ta có thể biết được trước chúng ta biết được khi nào chúng ta tham gia hay không anh em có thể đo lường không? sau đó thì tí nữa Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta một hoặc hai cổ phiếu để anh em có thể thấy được rằng là chúng ta có thể làm được điều đó nếu chúng ta hiểu về bản chất của nó à, thì làm điều đó chúng ta có thể à, thế thì rõ ràng tất cả những cái việc mà chúng ta hiểu ở đây nó thì chúng ta cần phải nắm rõ được nguyên lý hoạt động của nó nguyên lý á à, thực tế thì à, Dũng không bao giờ mua cổ phiếu giá đỏ anh chị em nhé không bao giờ Dũng mua cổ phiếu giá đỏ đấy là điều đầu tiên để về nguyên lý của Dũng là không bao giờ bắt đáy thứ hai là cổ phiếu cắt lót nếu mà Dũng mua giá đỏ thì sẽ không cắt lót được nha mua giá đỏ sẽ sẽ không cắt lót được nên sẽ Dũng sẽ không mua giá đỏ hoặc là nếu mà mua cái giá đỏ mua cái đợt điều chỉnh thì khối lượng nó phải cực kỳ thấp tức là nó test lại khối lượng cực kỳ thấp thì Dũng sẽ mua đấy và test lại thì những cái, cái cái chương trình này có thể sau này cũng chia sẻ không nhưng về cơ bản sẽ là không vậy lại không bao mua cổ phiếu giá đỏ thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về cái diễn biến của thị trường để chúng ta có thể nhìn uh, đôi chút về thị trường thế thì trước khi đôi chút thì Dũng cũng phân tích một số các lĩnh vực để anh chị em có thể thấy rằng là uh, thực tế thì chúng ta có thể nhìn uh, nhìn cái cổ phiếu nhìn về mọi thứ nó nó đánh giá phân tích một cách nó cũng tương đối là là dễ với tất cả anh chị em chứ không phải với ai cả chẳng hạn nếu anh chị em để ý này nếu là về một lĩnh vực như là chúng ta quan sát xem là một lĩnh vực như là vàng chẳng hạn đấy đây là anh em nhìn thấy vàng thì giả sử như vàng đây là một cái cái cổ phiếu một cái vàng thì nếu vàng để hồi phục còn lâu lắm một số anh chị em thấy rằng là khi mà Dũng có nói là nếu vàng có lên thì nó phải tích lũy ở trên vùng mà nhậu và 2000 tức một thời gian trước khi tăng nhưng nếu mà vàng nó rơi như này thì có thể là chúng ta thấy là kể cả ngày vía thần tài kể những ngày khác thì cổ phiếu vàng cũng sẽ rất khó để lên thế thì rõ ràng là dù là chúng ta đầu tư vàng hay đầu tư bất cứ gì nó cũng tuân theo những cái quy luật mà chúng ta ta thấy mà tôi chia sẻ đó là trong VNA thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thị trường để chúng ta sẽ xem là thị trường bây giờ nó đang làm gì và khi mà chúng ta biết thị trường nó làm gì chúng ta mới đưa ra quyết định tốt được cho thị trường đúng không có phải đấy đúng không ạ thì đầu tiên chúng ta có thể xem là cái chỉ số viên 30 chỉ số viên index xem là nó đang ở đâu nó đang xấu hay đang không tốt đúng không đây là chúng chúng ta thấy là chỉ số viên 30 rõ ràng là hôm nay nó giảm đúng không chúng ta thấy là lên đỉnh đây rõ ràng có thể ngày mai nó giảm có thể ngày kia giảm nhưng chúng ta thấy là những cái kịch bản giảm như này có thể nó sẽ diễn ra theo kịch bản như này anh chị em nhớ đây là những kịch bản mà chúng ta thấy là những bản giảm rất mạnh đây là những kịch bản hôm qua cũng chia sẻ và cái kịch bản này thì Dũng chia sẻ một kịch bản rất rõ ai đã nhớ cái kịch bản mà hôm qua Dũng chia sẻ một bản để Dũng đời đời chính là kịch bản này Đấy, ở đây nếu chúng ta nhìn thấy VN Index Dũng chia sẻ rất kỹ thằng VN Index là nó đã có những kịch bản khả năng bị rũ lại khả năng bị rũ lại đây là kịch bản và phần lớn các công ty chứng khoán họ đều là để chia sẻ vùng này và thị trường sẽ bước vào một chu kỳ giảm rất mạnh nếu ai có thể xem lại video này và ai có thể xem lại những bình luận của các công ty các chuyên gia nó đều như vậy các bạn có nhớ không ạ nếu có nhớ thì comment cái chúng ta phải tại sao lại phải như thế để chúng ta ghi ghi dấu ấn vào trong tiềm thức chúng ta tại vì nếu chúng ta không có dấu ấn là trong tiềm thức chúng ta thì chúng ta sẽ gì ạ quên rất nhanh tất cả những câu chuyện mà Dũng chia sẻ bao giờ Dũng đều là ghi dấu ấn rất rõ ràng anh chị em ạ à, tức Dũng đưa ra một cái câu chuyện bao giờ nó có dấu ấn rất rõ ràng để chúng ta mọi người có phải nói quá khứ nhưng thực ra cái quá khứ hay tương lai nó gì ạ con người nó là quy luật cung cầu thì quá khứ hay tương lai nó đều là nó là một đấy ạ đấy thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là cái việc mà chúng ta gì ạ ta thấy những cái điều đó nó sẽ diễn ra như nào để chúng ta tránh trường hợp để chúng ta cứ nghi ngờ tại vì nghi ngờ quan trọng là phần lớn anh em bị tâm lý ấy, do là anh em gì ạ không khi mà anh em bị tâm lý phần lớn là anh em không biết quy trình nó vận động ra sao thế thì ở đây chúng ta cũng sẽ thấy được quy trình nó vận động như này rồi thì cái quy trình này khi mà nó gặp cái đỉnh này chắc chắn nó phải rũ đầy rũ để kiểm tra lượng cung cầu thường thì sau những rũ này thì nó hồi phục thường nhé thông thường có thể một số sẽ bị rũ thôi sâu hơn nhưng đa phần tất cả những đợt rũ có thể nhịp đầu tiên này sau đó lại hồi phục và nhịp thứ hai tất cả những nhịp vụ này có nếu thị trường mà nó sâu lắm thì chúng ta gọi là cái đợt covid cứ biết thì nó phải rũ lập thứ ba những cái trường hợp như này thì với đoạn này nó sẽ khó xảy ra tại vì cái thị trường nó đang ở một cái giai đoạn chúng ta gọi là khi mà nó bước vào một chu kỳ hồi thì cái quá trình mà nó tích lũy lại ở trong quá trình mà ở vùng 1162 tức là Dũng gọi là 162 về cơ bản là như vậy thì có thể nó vượt qua không vượt qua cái đấy không quan trọng ở thời điểm này mà quan trọng ở ở thời điểm này là chúng ta nên tập trung vào nhóm cổ phiếu nào trong đoạn này nha chúng ta nên tập trung vào nhóm cổ phiếu đoạn này thì những cái cổ phiếu mà chúng ta nên tập trung vào nhóm cổ phiếu đoạn này thì anh chị em Dũng chắc có lẽ là Dũng sẽ nói thật nhanh để chúng ta có thể ờ, thấy được là những cổ phiếu đầu tiên là những cổ phiếu mà thị trường giảm nó không giảm hoặc nó giảm rất ít những cổ phiếu như này thị trường giảm nó giảm rất ít bởi vì rõ ràng là thị trường giảm rất mạnh nhưng rõ ràng là cái việc nó test lại cái kịch bản này Dũng chia sẻ rồi nó test lại là chuyện bình thường nó tích lũy lại hay là ở trong một số bạn học về VSA nó hình thành ờ, LPS nó là chuyện rất bình thường đây là những cái đợt như này sẽ hình thành những đợt như này rất là bình thường chứ nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta cần phải lo lắng trong một khi mà đã đã có bung khối lượng như này một số cổ phiếu hôm qua chúng ta cũng thấy là bung khối lượng như thế thì chúng ta cũng thấy rằng nó không quá là quá sâu đúng không ạ rõ ràng thị trường giảm thì những cái cổ phiếu này nếu chúng ta để ý một chút thì có phải nó đang hình thành một cái nền ở bên này nếu giả sử anh chị em học về những cái mẫu hình như là biên độ thu hẹp tách tay cầm hay là một cái mẫu hình nào đó thì cái việc mà cổ phiếu nó sẽ hình thành một cái cái cái cái vùng tay cầm còn những cái cổ phiếu mà khi nó đi lên như này nó dao động quá lớn như này thì cổ phiếu nó sẽ rất khó ở lên tại vì nó đang gì ạ à? nó đang bị gặp những cái cản rất lớn và đang chúng ta gọi là phân phối này khi nó dao động như này thì cổ phiếu nó đi lên có đi lên thì đi lên rất là sẽ không được xa nha nếu đi lên cũng được xa nên thời gian tích lũy ở vùng 22 này là thời gian tích lũy cần thiết trước khi mà chúng ta bước vào một sóng mới đây là những cái cổ phiếu như này còn những cái cổ phiếu mà chúng ta đang thấy là đang tích lũy khá tốt chẳng thế đây là những cổ phiếu đang tích lũy khá tốt thị trường lên thì nó đã giữ được cái nhịp cho thị trường và nó đang tích lũy khá tốt và đây cũng là những cái cơ hội dành cho các bạn đầu tư tăng trưởng nha những cái cổ phiếu như này dành cho các bạn đầu tư tăng trưởng các bạn nào đã hiểu về những cổ phiếu tăng trưởng những hiểu về những chất xúc tác hiểu rõ về cổ phiếu nó như nào thì ở trong đoạn này có lẽ là các bạn có thể uh, học về cái điểm mua sớm nha nếu bạn nào đã nắm rõ điểm mua sớm thì đợi những cái sự xác nhận của những cổ phiếu này thì hãy tham gia thì nó an toàn hơn bởi vì những cái đợt như này chúng ta gọi là những cái đợt như này là những đợt thử nghiệm xem là cổ phiếu đó có khỏe hơn thị trường nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa thể là mua sớm được bởi vì vùng phía trên này nó đã gì ạ nó, nó khối lượng rất lớn đúng không khối lượng rất lớn để nó vượt qua à, thoát ra vùng này thì bắt buộc nó phải khối lượng nó phải vượt qua vùng này bắt buộc khối lượng vượt qua vùng này thì lúc này chúng ta mới thấy là nó cần phải nhiều thời gian hơn hay là cổ phiếu thứ hai là Tim Phong Banh các bạn cũng thấy rằng là cổ phiếu này nó cũng khi nó gặp cái đỉnh này cái rũ bỏ như này là cái rũ bỏ cần thiết thị trường giảm rất mạnh cổ phiếu này không giảm khối lượng thấp thì những cái quá trình hồi phục hoặc là tích lũy trong vùng 28 này thì cơ hội để chúng ta có thể tham gia hay vào những nhịp tới với cổ phiếu này là cơ hội rất là tuyệt vời nếu anh chị em hiểu rõ thế thì giả sử như chúng ta thấy là việc mà cổ phiếu như thế này thường sau khi nó hồi phục nó thời gian tích lũy này thì lúc đó nó tăng như này gần như mua thì đến khoảng 8 90 phần trăm thành công vẫn có khoảng 10 phần trăm là thất bại nhưng cái khả năng thành công là rất là cao và khả năng rủi ro của chúng ta là thấp nên chính vì vậy thì các bạn biết rằng là đầu tư chứng khoán không phải là chúng ta cứ mua chúng ta yêu thích cổ phiếu và chúng ta cần phải nắm rõ được những kịch bản à, đây là một cái bí mật mà để cho anh chị em nắm rõ một số các bạn đã học rồi thì đây là một cái phần để Dũng chia sẻ một cách nhanh chóng những cái pha A này là cái pha mà những đợt mà thị trường tăng rất mạnh do cái yếu tố thị trường chung mà cổ phiếu giảm rất mạnh thì chúng ta tham nhịp này đây nó không phải là cái mô hình tách tay cầm hay mô hình gì cả mà đây là một cái quá trình điều chỉnh để rũ bỏ các nhà tư yếu vía trong một xu tăng uh, mạnh hơn thế thì đầu tiên để chúng ta biết rằng cổ phiếu này có tăng mạnh hơn hay không thì chúng ta có thể nhìn vào đây chúng ta dựa vào để bây anh chị em có thể comment cho Dũng là nếu dựa đây chúng ta biết rằng cổ phiếu này có tăng mạnh hay là tăng yếu ạ dựa đây tăng mạnh hay tăng yếu ạ tăng dài tăng ít ạ Đấy, chúng ta cần phải dựa đây chúng ta biết là cổ phiếu tăng mạnh tăng ít hay tăng dài tăng yếu vấn đề ở đây là chúng ta cần phải hiểu rõ là, tại sao nó lại tăng mạnh tại sao tăng ít tại sao tăng yếu Đấy, thì cái cái này là cái mà Dũng tin chắc là, là kể cả những nhà đầu tư bậc thầy như là Mac Mini hay là Wimonel thậm chí là các chuyên gia trên thị trường các bạn cũng không không ai nói cho bạn đâu những cái này thỉnh thoảng Dũng cũng vẫn chia sẻ là gì ạ là đấy, một số các bạn đã biết rồi ạ à? đúng không một số bạn cũng đã biết rồi thế thì cái quan trọng là chúng ta phải có một cái cơ sở gì biết được đúng không nó có một quy luật đó là lượng đủ thì chất đổi à, thế thì những cái gì lượng đủ là gì chất đổi là gì thì đấy là những cái gì mà chúng ta cần phải hiểu rõ được thì chúng ta mới biết có đủ tự tin để nắm giữ cổ phiếu này hoặc là mua khi nào nếu chúng ta mua ở đây thực ra vẫn là rủi ro chúng ta phải đợi khi mà cổ phiếu tích lũy đủ rồi lên đấy là cái góc độ đấy thứ hai là cái thời gian tích lũy thời gian tích lũy thứ ba là cổ phiếu này là cổ phiếu tăng trưởng à, cổ phiếu tiên băng là tương banh là cổ phiếu mà công nghệ tức là nó là ngân hàng nhưng nó sử dụng công nghệ gần như tốt nhất thị trường bây giờ nó ứng dụng công nghệ gần như tốt nhất thị trường dẫn đầu thị trường bây giờ nên chính vì vậy thì nhiều ngân hàng bắt đầu bây mới làm thì nó là quá muộn rồi nên chính vì vậy thì nó giảm chi phí nó giảm rất nhiều thứ so với ngân hàng khác thì đấy là cái cách mà Kim Bằng Banh một ngân hàng tuy rằng quy mô rất nhỏ nhưng mà họ đã làm trước những cổ phiếu nặng mông như là Vietcombank những cổ phiếu rất là nặng mông không lên được bởi vì nó là nhà nước nên thực tế là các ông thì rất là là theo kiểu như là làm ăn theo kiểu mang tính chất là là rất bảo thủ Tại vì nếu mà thành tích mà là kinh doanh vượt trội thì sang năm nó lại bắt ép phải đó, ờ, cao hơn khi mà cao hơn mà không đạt thì gì ạ nếu năm sang năm mà tiếp tục ép cao hơn thì sao không đạt thành tích thì sao không đạt thành tích thì sao cho nghỉ việc đơn giản thôi thế thì vấn đề như thế nó làm cho hạn chế cái việc phát huy tính sáng tạo của các uh, lãnh đạo trong công ty ok thế thì đấy là một một một những cái bí mật như vậy để các bạn biết rằng là khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu thì các bạn sẽ thấy rằng là cổ phiếu ACB à, Vietcombank cũng đang hình thành rũ hôm nay là cái gì ạ là một cái loại rất là tuyệt vời Dũng theo Dũng thì đây là một cái gì ạ nó đang rũ nhịp nhất khối lượng lớn nhịp thứ hai rũ khối lượng thấp như này thì đây cũng là một cái, cái cơ hội để chúng ta có thể tham gia Vietcombank có thể trong một hai tuần tới đây, đây là một cái phần mà để các bạn biết rằng là dòng ngân hàng nếu cái tình hình mà nó diễn ra theo đúng kịch bản mà Dũng chia sẻ khả năng nó hồi nha đây là kịch bản nhá khả năng nó hồi là nhịp tới là cao thì cái việc tại vì không ai dự đoán được thị trường các bạn nhớ nhá, Dũng phải nói chứ là không ai dự đoán thị trường đây là những kịch bản mà đây là nó một cách đơn giản để cho các bạn nhớ một câu nói của William Nell tại vì những cái này chúng ta nếu chúng ta nghe không đủ nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là gì ạ là chúng ta bị hiểu sai William Nell ông có nói như này nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán là gì ạ là nhà đầu tư biết rõ hiện tại nó như thế nào và quá khứ nó như thế nào hiện tại tức là nó đang tích lũy hay đang phân phối quá khứ nó như thế nào thì nếu trong trường hợp nó hồi nha đây trong trường hợp nó hồi mà nó xác nhận thì chúng ta đưa tức là chúng ta có những cái điều kiện như vậy để chúng ta đưa ra và nếu nó đúng như thế kịch bản chúng ta đưa ra thì bây giờ chúng ta lên tàu còn nếu nó không đúng nó vẫn tiếp tục lao dốc thì chúng ta không lên tàu anh chị em có hiểu điều nào không ạ nếu hiểu thì comment cho Dũng ạ Đây là câu nói nổi tiếng của William Nell nhưng Dũng biết rằng rất ít nhà đầu tư có thể hiểu cái điều này à, cực kỳ ít luôn ạ à. thế bây chúng ta hỏi là đầu tư hay đầu cơ ạ Đấy. theo anh chị em đầu tư hay đầu cơ cổ phiếu ạ hay là chúng ta kinh doanh cổ phiếu hay là chúng ta đầu cơ cổ phiếu ạ thực ra những khái niệm đầu cơ dành cho ai khái niệm đầu tư dành cho ai tức là để ra chúng ta sẽ tranh cãi rất là lớn tranh cãi rất là nhiều hôm qua có một chị chị hỏi Dũng là những cái cổ phiếu mà chị mua thì không biết là nắm giữ ngắn hay dài hoặc là khi mà tham gia những cái chương trình buổi như này thì có phải theo dõi thị trường thường xuyên hay không câu chuyện ở đây thực ra nó này này nó giống như là khi mà chúng ta đọc sách ấy, những cái đứa trẻ lớp 1 đó, khi mà chúng ta đọc sách thì thường là chúng ta gì ạ chúng ta hàng ngày chúng ta phải nhìn con chữ để chúng ta đọc đúng không hàng ngày để chúng ta nhìn vào con chữ để chúng ta đọc cứ nhìn vào chữ đọc chúng ta mới đọc được nhưng khi mà chúng ta gì ạ khi mà chúng ta ở một cái cấp độ cao hơn rồi thì chúng ta chỉ lướt qua chữ là chúng ta có thể đọc Đấy. một trang sách chúng ta có thể dành cho khoảng 3 đến 5 giây là chúng ta có đọc đọc trang sách rồi đọc đọc lướt chéo thì quan trọng là gì vấn đề ở đây là chúng ta đang ở cấp độ nào trong đầu tư cổ phiếu chúng ta cũng tương tự như vậy chúng ta đang ở cấp độ nào chẳng hạn với những bạn mà đã tham gia chương trình của Dũng mà đủ lớn hoặc là làm bài tập hoặc là tham gia những cái uh, follow đủ nhiều thì Dũng tin chắc rằng là luôn luôn tìm ra những siêu cổ phiếu luôn luôn có những cổ phiếu đi ngược thị trường đây là cái điều nó là có thể có nhiều bạn đang ở đây nó là sự thật chứ không phải là mang tính chất là ở ờ, mang tính chất là may mắn tại vì không có sự may mắn ở đây không bao giờ có sự may mắn trong đầu tư mà cái may mắn đấy là những cái trải nghiệm chúng ta tại, tại sao nó lại lại có những cái trải nghiệm chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái hành trình mà Dũng chia sẻ ở với các bạn đây rất là lâu rồi thì tại sao có những cái cổ phiếu lúc mà HAG ở ờ, TCM tất cả những cổ phiếu mà Dũng đưa ra thị trường nó đang rất là xấu nhưng những cái cổ phiếu đấy nó đều nó ờ, tăng và thậm chí là tăng nó vượt cái lợi nhuận của chúng ta với anh chị em đang bị lỗ nhưng trong đó thì những cái tài khoản những cái cổ phiếu đó lại đang tăng rất mạnh tại sao như vậy còn lúc mà thị trường nó tất cả đều tăng tất cả đều tăng mọi ai cũng thành công thì đây là câu chuyện khác bởi vì lúc đó nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ bất cứ ai cũng thành công được nhưng quan trọng là khi mà thị trường nó xấu thì chúng ta đã rút ra khỏi thị trường rồi lúc mà thị trường mà nó đang xấu nhất hoặc là mọi người đang hưng phấn nhất thì dũng lúc đấy dũng rút ra thị trường rồi nhưng trong cái lúc thời gian vừa rồi thì rõ ràng là chúng ta vẫn gì ạ vẫn có thể mua những cổ phiếu như vậy đúng không những cổ phiếu mà một số các bạn thì dũng không muốn bắp tích ở đây tiếng bạn đã mua cổ phiếu rồi hoặc là anh chị em theo dõi chương trình như này Dũng đã cho rồi chia sẻ rồi nhưng vấn đề chúng ta mua được không ạ quan trọng là chúng ta mua được không ạ vấn đề chúng ta mua được không thực ra bài toán môn xác suất nó không phải là cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ là cái quy trình chúng ta tại vì cái câu chuyện ở đây là gì ạ làm sao để chúng ta có những cái cổ phiếu kiếm được 50 60 phần trăm 700 à, khi mà trường giảm với xác suất ở đó kiếm khoảng 80 phần trăm đấy đó là câu chuyện nó như vậy nhưng vẫn vấn đề chúng ta là nếu thị trường đang giảm như này thì phần lớn 90 phần trăm các cổ phiếu đều giảm liệu chúng ta có khoảng những cái cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi nó có tốt như vậy không thế thì rõ ràng các bạn thấy là những cái cổ phiếu mà rồi rồi các bạn thấy rằng là dù là Dũng có cho bạn có hai cổ phiếu thôi nhưng nếu bạn cứ để theo dõi xem là nếu trong hợp ngày mai nó hồi và sau đó tích lũy của một hai phiên nó chạy các bạn xem là có lỗ phải ở lại tại vì những kịch bản này đã đưa ra rồi nếu nó điều kiện như vậy ở trong cái đầu tư chứng khoán chúng ta luôn luôn phải tạo ra sự lập trình Đấy, ok rất là tuyệt vời không mua được thì nếu không hiểu các bạn dù là Dũng cho các bạn public nha, thì bạn cũng không bao giờ hiểu được bởi vì chúng ta lại thấy rằng là giả sử như là tiêm phòng anh nếu ngày mai bạn là khôn vặt bạn đã mua trước thì bạn thua lỗ mà tại sao cái ông này ông lại chia sẻ ông bảo mua cổ phiếu này mà tôi bị lỗ rất là nặng thế câu chuyện nó là câu chuyện như vậy nhưng tại sao khi mà nó đúng đúng cái điều kiện này tại vì trong đầu tư nó là điều là là luôn luôn tạo chỉnh nếu điều này xảy ra thì điều kia xảy ra nó giống như là cái là câu chuyện là nếu bốn lỗ bốn phần trăm tôi cắt một nửa nếu lỗ tám phần trăm thì tôi cắt nốt một nửa nữa và tôi rút ra khỏi thị trường nhưng nếu nó tích lũy loại nó lên thì tôi lại tiếp tục mua và thậm chí là mua cao hơn thế thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu chúng ta sẽ ở trong trạng thái như này như cổ phiếu đầu tiên các bạn thấy rồi cổ phiếu đầu tiên chúng ta đã gặp một cái trường hợp như này đó của TCM lên đúng không phải nhắc lại thì chúng ta bán đúng không lên chúng ta mua cắt lót nhưng rất lại mua lại cổ phiếu thứ hai chúng ta thấy cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu KDC chúng ta cũng tương tự như vậy kịch bản cũng tương tự như vậy và chúng ta thấy là đây là những cái điểm mà chúng ta có thể mua lại nếu chúng ta vi phạm chúng ta vẫn có thể xử lý và chúng ta mua lại và những, những cái trường hợp thực ra mua có thể mua sớm mua điểm này thì những cái trường hợp như này chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta thấy là mọi thứ nó luôn lặp đi lặp lại thực tế KDC đây là điểm mua nếu bạn nào có thể mua chúng ta sẽ có rất nhiều điểm mua điểm mua thứ nhất ở đây để mua số 2 ở đây để mua số 3 ở đây nếu cái điểm mua số 3 này thì chừng chung nó xấu bạn vi phạm bạn phải giảm mất cái tình trạng nhưng nếu quay trở lại bạn có thể mua lại trong những chuyện đây là những cái câu chuyện nó chúng ta cần phải nắm rõ được hoặc là cổ phiếu Hòa Phát đây là cổ phiếu mà chúng ta thấy là tại sao lại không mua ở đây tại sao mua ở đây tại sao lại bán ra trên vùng này tại sao lại có thể là quay trở lại mua vùng này đấy bây chúng ta sẽ nhìn đấy tại sao mua ở đây tại sao lại bán ra trên cái vùng này tại sao vùng này lại không đầu tư nữa và chúng ta lại tại sao lại quay trở lại vùng này tại sao tôi lại mua vùng này thì một số bạn mà tôi mua ở đây và tôi giữ ở đây tôi giữ mãi thì câu chuyện ở đây là này. có thể các bạn đúng ở đây có thể chúng ta đúng nhịp này có thể chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận nhưng quan trọng là gì ạ chúng ta có sống sót được mãi không ạ hay là đợt này chúng ta thành công nhưng đợt sau chúng nó mất câu chuyện đấy thôi câu chuyện đợt này nếu chúng ta thành công thì đợt sau có thể chúng ta sẽ phải trả giá rất là là lớn nên chính vì vậy thì cái việc mà một năm chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận một năm chúng ta kiếm bao nhiêu lợi nhuận đơn giản thôi ạ một năm chúng ta kiếm được bao nhiêu nên chính vì vậy thì các bạn biết rằng là thời điểm này thị trường tốt nhất xấu nhất thì chúng ta vẫn có những cổ phiếu tốt nhất thời điểm thị trường nó là xấu nhất ở trên vùng này thì chúng ta thoát ra hết rồi thoát ra hết rồi mà đến bây giờ chúng ta mua lại có sao không ạ đúng không và những cái cổ phiếu chúng ta và một cổ phiếu thứ hai cũng public cho chúng ta đây là cách thức để chúng ta có thể để ý cái phiên ngày mai nếu cổ phiếu này trong phiên ngày mai đấy các bạn nhá đây là một cái quá trình này khi mà cổ phiếu đi từ cái nền gọi là à, cái gì ạ đây là một cái quá trình pin sau khi pin thì cổ phiếu có sự xác nhận rất là mạnh ở đây đấy là những cái dòng tiền rất là lớn của các tổ chức thì cái việc mà đi lên nó cần phải gì ạ cái quá trình tích lũy ngắn cái việc kéo lên là chuyện rất là bình thường khi tích lũy ngắn kéo lên thì để đảm bảo cho cái việc ổn định cái cái cái mua được những cái số lượng cổ phiếu vừa vừa đủ thì có thể nó sẽ lại test lại một lần nữa khi mà test lại lần sau này khối lượng nó thấp hơn lần trước chứng tỏ là nó đã gì ạ bán rất mạnh ra rồi thị trường giảm đến 20 điểm mà nó không bán ra nữa được thì tháo ra được thì chúng ta có thể quay trở lại mua nếu mà nó tăng mạnh trở lại thì chúng ta mua thấy rằng là an toàn đâu mua ở đây không phải cắt lót mua ở điểm này an toàn đâu đấy là ba cổ phiếu Dũng muốn gửi đến các bạn biết rằng là chúng ta luôn luôn có những cái cổ phiếu tốt để khi mà thị trường giảm điểm chúng ta luôn luôn có những cổ phiếu tốt để chúng ta gì ạ chúng ta có thể đưa vào tầm ngắm chứ không phải là chúng ta cứ tập trung quá vào thị trường khi mà chúng ta tập trung quá thị trường thì chúng ta có thể bỏ qua những cổ phiếu bởi vì thị trường nó giảm thì cái việc mà tư duy chúng ta nghĩ rằng là nó giảm chúng ta bán ra cái thứ hai nữa là nghiên cứu về thị trường nó khó hơn nghiên cứu về gì ạ cổ phiếu rất nhiều chúng ta nghiên cứu về cổ phiếu chúng ta biết chất xúc tác chúng ta biết xu hướng chúng ta biết là nó biến động thị trường nó biến động giảm rất mạnh thì cổ phiếu chúng ta nó có chống chọi được cái thị trường không nên chúng ta biết là cổ phiếu chúng ta mạnh hay không còn nếu mà nghiên cứu về thị trường chung á thì thực tế chỉ một số ít các nhà đầu tư thực sự là chuyên nghiệp hay nhà đầu tư giỏi mới có thể nghiên cứu sâu về tình hình chung là chẳng hạn những cái mẫu hình tách tay cầm rất nhiều các chuyên gia đưa cái mẫu hình tách tay cầm vào nghiên cứu về tình chung thì đấy là cái à, góc độ nó không đúng bởi vì những cái mô hình tách tay cầm nó rất khó để ứng dụng vào cái mô hình trong thị trường chung mà chúng ta lại đưa vào cái cái cái thị trường chung thì vô hình chung nó không đúng và là người ta cũng sử dụng móc mô hình tách tay cầm nhưng đã bỏ qua khối lượng và trong khi đó cái nhà nhà cái người mà mà phát minh hay là cái người mà à, sáng lập ra cái mô hình tay cầm đó là William O'Neill thì ông luôn luôn để ra khối lượng nhưng ở Việt Nam hay là một số các ông nào ở đâu đó ông lại bỏ phần khối lượng đi và ông bảo là đây là mô hình tay cầm và bảo người ta mua vào chúng ta thấy điều đó không ạ có ai thấy điều đó thì comment nhé tức là người ta bỏ bớt những cái phần của của cái cái cái cái bản gốc đi và bắt đầu người ta sáng chế ra một số cái phần mới vào nên dẫn đến là gì ạ chúng ta sẽ bị thua lỗ đấy, đấy là góc độ như vậy thế thì đấy là cái cái cái đầu tiên để anh chị em có thể hiểu rằng là uh, trong cái đầu tư thì chúng ta nhớ là chúng ta phải nắm rõ quy luật cái đầu tiên chúng ta phải nắm rõ quy luật đúng không thế là thứ hai là chúng ta cần phải gì ạ từ quy luật nó có quy luật nhân quả quy luật nỗ lực thành công quy luật cung cầu hoặc là trong thị trường chúng ta có cái quy luật lưỡng nguyên giống như là bitcoin nó quy luật lưỡng nguyên nó lên nó sẽ, sẽ xuống nó lên sẽ xuống và trước khi mà chúng ta để chúng ta hiểu về một, một cái cái cổ phiếu hoặc là hiểu về những cái cổ phiếu mà nó cũng giống như bitcoin ấy. chúng ta thấy sau này nó cũng giống như này đấy là shb đây là bitcoin này khi nhịp trước nó tăng rất mạnh khối lượng lớn nhưng nhịp sau nó không tăng khối lượng lớn nó giảm xong lại hồi anh chị em nhìn nhìn thấy không ạ đấy chúng ta sẽ có thể nhìn thấy gì ạ nó là như vậy đấy ạ nên vấn đề là khi mà chúng ta không biết thì bắt đầu chúng ta lại nghe ông Bill Gates ông nói là ở ờ, Bitcoin thị trường giảm hay là nghe ông Robert ông nói là ông chỉ tuyên bố cái thị trường giảm tức là trên cái gì ạ? các thông tin của chúng như là đài truyền hình Việt Nam họ nói và đấy và chúng ta cứ tin tưởng cách thái quá mà chúng ta chả biết là hành vi nó như nào nên nếu chúng ta không nắm rõ được quy luật thì chúng ta sẽ mãi mãi là nạn nhân nên trong mỗi chương trình như này à, tại vì thời gian thì à, nó quá ngắn nên Dũng không thể chia sẻ à, cho chúng ta biết được là ở ờ, cái cái toàn bộ những cái tức là những cái quy luật thì mỗi một cái chương trình như này thì Dũng mong rằng là sẽ hỗ trợ để giúp chúng ta một cái phần nào trong quá trình đầu tư thì à, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái buổi tối hôm nay thì có thể là trong thời gian tới nó có một số các um, các cổ phiếu Dũng muốn rằng là khi mà Dũng chia sẻ các cổ phiếu ngành ấy, dòng ấy, nó mang tính chất tổng quan tại vì nếu các bạn hỏi ở đây thì giả sử nó mang tính chất cổ phiếu riêng lẻ thì hàng nghìn tức là hàng trăm hàng nghìn người hỏi thì có thể Dũng cũng không chia sẻ được hết nên chính vì vậy những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ thì phần lớn nếu anh chị em để ý thì nó đều mang lại kết quả rất là lớn cho chúng ta thay vì chúng ta gì ạ thay vì chúng ta đi đi gì ạ đi hỏi cổ phiếu chúng ta thì hãy xem những cái cổ phiếu thỉnh thoảng chúng ta thấy rằng lúc public public rõ ràng chúng ta hãy quay trở lại chúng ta nghiên cứu cái cổ phiếu đó đúng không hãy quay trở lại nghiên cứu cổ phiếu đó thì chúng ta sẽ thấy được kết quả rõ ràng hơn chúng ta thay vì chúng ta vẫn cứ đi hỏi cổ phiếu chúng ta chúng biết rằng là chúng ta đang muốn cổ phiếu chúng ta nó như nào nên cái chính vì vậy thì đây là một cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý là hãy xem Dũng nghiên cứu cách Dũng làm và chia sẻ public chúng ta thì ờ, trước khi chưa ờ, kết thúc hôm nay thì ờ, có một cái nhắn với các bạn đăng ký khóa học xu hướng dòng tiền à, thứ nhất là cái khóa học này bình thường sẽ diễn ra vào cuối tháng này từ 28 29 thì đó nhưng vì thị trường lúc này chúng thấy có những cơ hội nhất định cho quá trình lướt sóng của chúng ta nên chúng ta sẽ tham bắt đầu vào tối mai tối mai chúng ta sẽ học vào khóa học xuống dòng tiền thì Dũng sẽ gửi trên cái public ở trên cái hay là một số các bạn có nghe có mặt ở đây thì chúng ta vào room uh, có có thể nhắn tin trên room thì các bạn biết là tối mai chúng ta sẽ học khóa học xu hướng dòng tiền bởi vì thời điểm này là nó có rất nhiều cái cái các cổ phiếu nó đạt các một số cái tiêu chí nên chính vì vậy thì uh, chúng ta có thể rút ngắn tại tối nay Dũng học về vô địch rồi thì tối mai chúng ta học xuống dòng tiền để rút ngắn cái thời gian uh, khi mà tại chúng ta thực hành là chính mà nên chính chính vì vậy thì mong rằng là nếu bạn nào có mặt ở đây thì uh, có thể nhắn tin và Dũng sẽ nhắn tin trong room để chúng ta biết được ok một lần nữa xin chào quý vị các bạn đã có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay chúc bạn có một buổi tối thật nhiều năng lượng và hãy xem là nếu thị trường hồi phục thì những cái kịch bản vẫn đưa ra thì chúng ta đấy là những cái gì ạ? đấy là những món quà chúng tặng các bạn đúng không chúng ta hãy đưa ra này nếu điều này xảy ra thì đấy, đấy là cách cách thức như vậy còn nếu không xảy ra thì các bạn đừng có mua bởi vì những cái kịch bản này có chứng tỏ là Dũng đang bị dự đoán sai và dự đoán sai thì tại sao chúng lại mua thì tất cả những cái nó giảm này kiểu gì cũng hồi đấy nó đến khoảng 8 đến 90 phần trăm hồi nhưng vẫn có có nhiều có một 10 20 phần trăm nó không hồi bởi vì ngày mai tự nhiên Covid nó lại diễn ra tự nhiên lại có một quả động đất tự nhiên lại có một cái sóng thần tự nhiên nó có một cái gì nó lớn hơn làm sao biết được nên chính vì vậy thì điều này xảy ra nếu nó quay trở lại hồi và nó tích nó xác nhận thì đấy là cách để chúng ta mua an toàn nhất Ok một lần nữa xin cảm ơn tất các bạn đã có mặt trong cái buổi tối nay nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh nhé nhớ đăng ký kênh đăng ký kênh kênh ở phần dưới bởi vì những chương trình nước phát thì luôn luôn có những cổ phiếu những siêu cổ phiếu dành tặng các bạn chắc chắn toàn những siêu cổ phiếu thôi nên chính vì vậy thì các bạn thấy là trong một tuần có thể trong hai tuần các bạn luôn thỉnh thoảng lại nhận được những cổ phiếu tốt nhất mà Dũng chia sẻ xin cảm ơn quý vị các bạn và chúc các bạn có buổi tối tràn đầy năng lượng và hạnh phúc bên gia đình của mình xin cảm ơn rất nhiều